một loại đầu tiên đó là mình chơi là mình lắc xong nó sẽ rung cho mình biết cái kết quả trong tài hay xỉu đó là chơi ờ, có thể chơi bằng nắp cũng có thể chơi bằng hộp còn cái bộ thứ hai dành cho riêng cho những anh em nào mà hay lắc cái thì mình đi đánh ở trường ở làng á, thì ờ, nói chung mình tới mình chơi thì mình phải kiếm được một cái ờ, bộ nào mà nói chung là mình có thể điều khiển được cái kết quả về theo ý muốn của mình thì cái bộ ngày hôm nay đây là một cái bộ sản phẩm mới nhất năm 2020 này chuẩn bị cho cái dịp Tết 2021 này để anh em chơi nó hiệu quả hơn thì cái bộ ngày hôm nay mình giới thiệu tới anh em là cái bộ tài xỉu qua lại anh em muốn điều khiển nó về tài nó sẽ về tài muốn điều khiển về xỉu nó sẽ về về xỉu nhưng mà cái đặc biệt ở đây á, trước đây anh em chơi anh em phải kết hợp nắp với hộp bệ với hộp thì anh em mới khiển được còn cái bộ ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em là cái bộ đĩa và cái hộp thì chỉ cần một cái đĩa và một cái hộp là anh em có thể điều khiển về theo ý muốn của anh em thì à, nói chung là cái tỷ lệ của nó chỉ được 90 phần trăm thôi nó vẫn có những cái dáng phản số 10 hoặc là số 11 thì à, cái đĩa này đi với một cái hộp này là anh em chơi được còn cái đĩa này thì mình nói luôn nha cái đĩa này thì anh em nào mà chơi rồi anh em nghe cái âm của nó là anh em biết nè lắc nó rất là trong nha cái âm của nó rất là trong luôn nha chứ không phải như cái đĩa khiển mà nghe nó bực bực đâu lắc rất là trong cái âm rất là đẹp và cái hộp cũng vậy hộp thì mình soi đèn nói chung là thoải mái test ở ngoài là thoải mái nhưng mà khi anh em vẽ hộp này ra ở trong là nó có nói chung là nó có một xíu tan màu đen bằng khoảng cái đầu tâm thì mình sẽ test cho anh em coi cho anh em thấy được cái bộ này nó có cái gì nó hiệu quả có cái gì nó đẳng cấp hơn những cái bộ đồ chơi cũ trước đây thì đi chơi đĩa như cái hộp nắp là nắp tròn nè mình chỉ cần một hộp với lại cái đĩa thì mình lắp mình muốn nó về tài thì nó sẽ về tài muốn về xỉu thì nó sẽ về xỉu kể cả khi người ta đặt tiền xong anh em vẫn có thể khiển được đây thì mình test thử cho anh em coi nha đây thì à, chẳng hạn như bây giờ mình lắp đây cái này mình lắp mình đang biết là nó về tài nè mở nè đây tài nè lắp tiếp nè về tài nè vẫn là tài đấy nhưng mà khi mà anh em muốn lắc chẳng hạn như dáng này mình lắc về tài đi bây giờ mình muốn nó ra xỉu nè anh em chỉ cần gỡ ra xỉu này đấy mình có thể điều khiển được luôn đây mình gỡ ra cho anh em coi nè tài đúng không đấy rất là dễ chơi nha tài nè mình có thể điều khiển được nó về theo cái muốn của mình muốn nó ra cái gì nó sẽ ra cái đó đấy bây giờ 13 điểm tài nè nhưng mà khi anh em nhìn nè mình đậy cái nắp lại nè anh em nhìn kỹ nha 13 điểm tài nè nhưng mà khi mình đậy cái nắp lại nè mình mở ra cho anh em coi nè 9 điểm xỉu thấy chưa rất là dễ chơi và điều khiển được khi mà mình lắc mình muốn nó về nó sẽ về lắc xong người ta đặt tiền xong mình muốn nó về nó vẫn về đây đậy cái nắp vô cái nè đây đậy cái nắp vô cái nè mở ra là sẽ thành xỉu nè đấy rất là dễ luôn vừa điều khiển trên tay được vừa điều khiển khi mà người ta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 thì lấy hàng mình cũng khuyên anh em chỗ nào mình chưa làm ăn thì mình cứ đến tận nơi mình coi mình cảm thấy nó thực tế thì mình lấy tránh trường hợp đặt cọc giao dịch qua mạng rất là dễ bị lừa thì cái gì không biết cái gì không hiểu muốn biết cái nào thật cái nào giả thì anh em cứ gọi cho mình số điện thoại này nha mình sẽ tư vấn cho anh em những cái gì mà nó thật nhất những cái đồ chơi nào mà nó hiệu quả nhất để anh em sử dụng nó được an toàn hơn thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha